Em đi bơi thuyền Trong thao cầm viên ờ, rồi rồi rồi rồi cái gì đó ta quên mất rồi <laughs> ok và hello xin chào tất cả mọi người nha chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh youtube của mình và mình là phong cận tv đẹp trai nhất hành tinh vũ trụ thế giới điện ảnh mini world đấy bạn ơi Và bạn thấy Phong đang ở đâu không? Ê, xin giới thiệu với các bạn Phong đang ở trên bãi biển của làng Hero Team nè các bạn ơi Và hôm nay Phong đang đi bơi thuyền mọi người ạ à. Đấy, cho là hôm nay trời nóng nực quá Cho nên là Phong muốn đi bơi tí Nhưng mà khổ nổi là Phong là cá heo nhưng mà Phong lại không biết bơi Cho nên là Phong đành phải bơi thuyền mọi người ạ à. <laughs> Ok ok Ai, Để bơi vòng vòng để coi coi xung quanh thì có gì không nha các bạn nha Không biết bãi biển này có cá mập hay cá heo không ta ừ, cái gì vậy cái gì vậy trời ôi trời trời mấy bạn ơi mấy bạn có thấy gì ở trước mắt mình không bạn trời, trời, hay là do phong bơi ở ngoài biển nhiều quá xong phong bị say sóng rồi phong bị ảo giác rồi bạn ơi sao mà phong thấy có một có một thằng nhóc mà nó nó to bằng cái ngọn núi không vậy trời trời cái gì ghê quá vậy hình như mình bị ảo giác rồi ủa không phải thôi để mình mình lại gần xem coi Trời ơi, cái tiếng nó khóc to quá bạn ơi Ôi trời À, em nhỏ ơi Em nhỏ Trời ơi đừng có khóc nữa Đừng có khóc nữa Trời ơi trời em khóc to quá Muốn banh cái lỗ tai anh luôn rồi nè Ủa em em nhỏ ơi Em em là con nhà ai mà sao em to thế Ôi ơi anh là ai ạ Ủa à, anh anh anh anh là Phong Cận TV đẹp trai với hành tinh vũ trụ thế giới điện ảnh mini world. Ờ, thôi đợi anh tí đi, anh leo lên cho đó anh nói chuyện với em, cho anh đứng dưới đây anh nhìn lên. Anh mỏi cổ quá anh mỏi cổ quá này em xíu trời ơi rồi kẹt trong mày rồi cho mình ra rồi kia trời đừng có khóc nữa trời ơi trời mấy bạn ơi mấy bạn coi nè mình còn nhỏ hơn cái đầu của nó luôn các bạn ơi trời kiểu này nó mà nuốt mình cái là mình chết luôn có, có khi nào nó là titan không ta có khi nào nó là con titan trong phim titan không ta trời trời ôi nó cầm cái gì nó quýnh mình kìa ôi, ờ, em em em nhỏ ơi thôi đừng có khóc nữa trời em khóc một tí nữa là lũ lụt luôn bây giờ nước mắt em nó to gì đâu luôn á đừng có khóc nữa anh nói em nghe nè ủa em ơi em là con nhà ai mà sao em to dữ vậy ơi em á em là con của ba má em ba em tên là Son Goku gì má, em... em tên là Ma Bư gì gì ba em là Son Goku còn má em là Ma Bư sao nghe nó hơi sai sai ta ủa nhưng mà khoan ui vậy là em em là con con con của Son Goku thiệt hả gì ghê quá vậy ủa mà sao em to vậy em biết thành khỉ đột hay gì mà em to chứ vậy Ôi, ngày xưa người ta là biến thành khỉ đột ở hành tinh của em á Ai là vào đêm trăng là ngước lên nhìn là biến thành khỉ đột mà hôm bữa vừa rồi em không hiểu sao em ngước lên em biến to lên mà em đâu có biến người ta kỳ đột đâu em phình lên thôi à trời trời no. trời trời cái gì mà ghê vậy thôi mà không sao yên tâm đi có anh đây anh sẽ cứu em em bị kẹt ở trong đây hả em bị kẹt trong ơi nè em đi, đi, cái hôm đó em đi du thuyền em chơi với ba má em á xong bắt đầu ba má em đỗ ở tiệm gửi xe để ba má em mua gà rán ăn rồi em ra ngoài em bấm cái xe sao nó lộn phập một phát nó phóng tám nghìn bốn trăm cây em đâm cái lầm luôn đây rồi em kẹt luôn trong này không ra được <laughs> wow vậy là em là người của hành tinh siêu say da hả trời ơi hàng gì thấy à, em lạ quá thôi rồi yên tâm của anh đây anh sẽ cứu em để để anh xíu để anh xíu thôi Mấy bạn ơi Trời ơi, bây giờ nó lún thêm một cây nữa em còn muốn cái đầu ơi <laughs> ừ. Yên tâm yên tâm, để anh để anh cứu em Còn muốn cái đầu em sẽ chết ra rồi cứu Bây giờ, bình tĩnh bình tĩnh Bây giờ mình sẽ biến thành siêu nhân gọi là tư trụ diệt quỷ để mình giải cứu thằng bé này các bạn ơi Rồi, rồi, tư trụ diệt quỷ biến hình bùm chiêu đó mấy bạn ơi mình đã biến thành trang phục của tứ trụ diệt quỷ nè đấy ok rồi bây giờ mình sẽ giải cứu thằng bé này nha à, mà bây giờ trời ơi đừng có khóc nữa để anh ok bây giờ mình sẽ bay qua ngọn núi bên đây nữa bạn ơi bay qua rồi ok để anh một tí nha anh sẽ cứu em à, ủa ủa vậy sao chưa kịp cứu em ra ngoài rồi ôi trời ơi lái lôi em ra luôn rồi anh phỏng cái móc anh móc luôn cái khóa quần em anh chém ra luôn rồi ủa kỳ à tính ra mình tính mình leo lên đây xong mình dùng cây đại bác đó bạn ơi mình bắn bởi cái bức tường đó mình cứu con nhóc này ra ai về đâu cái cái cái mình mình lỡ mình mình kéo nó ra ngoài theo luôn rồi trời ơi <laughs> thôi không sao trời ơi ôi em đứng đây em đứng đây từ từ từ chiều ngày hôm trước đến tận ngày hôm nay luôn á là em đứng em cứ tưởng em chết đến nơi rồi bởi vì không chết kẹt ở trong này em cũng chết đói luôn em khổ thân ghê quá trời đất luôn ờ ôi à trời sao anh cảm giác em giống tôm tôm tôm ngộ không giống tay du ký quá à. em được sinh ra từ tảng đá <laughs> thôi nhưng mà thôi anh được anh đã cứu được em rồi mặc dù anh không biết có phải cứu thiệt hay không nhưng mà thôi em về nhà em đi anh về nhà đây bye bye Ôi tào lao em không biết đường đâu em vậy Nani? ủa em về hành tinh siêu thế gia của em đi chứ em ở trái đất làm gì em ở trái đất em quậy phá trái đất hay làm gì em còn đâu biết cái trái này là trái gì đâu ban đầu em đâm vô nó thì em tưởng nó là cái trái banh hay trái bóng gì á sau đến lúc mà em đâm xuống thì em mới biết là nó to quá trời đất luôn sao em kẹt luôn ở đây luôn chứ em đâu biết đây cái trái gì đâu thôi vậy thôi kệ em chứ giờ chẳng lẽ giờ anh anh dẫn em về nhà không được đâu cái nhà anh còn nhỏ hơn em nữa thôi em ở đây đi anh về nhà đi bye bye em anh không dẫn em về nhà thì thôi thì anh cho em cái gì à, anh đại giờ anh thấy người bị gặp nạn anh không giúp mà anh độc ác quá Trời em ơi bây giờ anh có bán luôn cái làng hero team của anh có không đủ tiền mua đồ ăn cho em ăn nữa Nhìn em to thế này mà Thôi em ở đó đi anh về đây trời ơi, giờ mỗi ngày em ăn có hai con bò với 500 con heo rồi đi, đi, cho em ăn với Trời ăn cái gì mà hai hai hai con bò 500 con heo rồi con ăn nhiều hơn cả anh nữa thôi không được đâu anh không có, có đủ tiền nuôi em đâu em về đi ờ anh ơi để em tí hay sức mạnh của người siêu say mê Ý, cha. trời Ý, cha trời ơi các bạn ơi thằng nhóc này nó bay được các bạn ơi trời dạ. đúng là người siêu xe da nó biết bay các bạn ơi trời ghê dữ rồi thôi em ơi em em em đừng đi theo anh nữa anh không có tiền nuôi em đâu em đạp một cái là anh xẹp lép như con tép luôn á thôi dạ vâng, em đạp thử coi anh có xẹp không thôi không được không được không được thôi em em đừng đi theo anh nha đi, đi, đi em đi về nhà đi đi lái về nhà anh đi không ủa cái, nhà ủa trong làng này chắc có đồ anh đi với đi với anh luôn không được không được <laughs> trời ơi bạn ơi May quá mấy bạn ơi Cuối cùng thì mình cũng trốn được thằng nhóc đó rồi <laughs> Trời ơi trời Nghĩ sao mà Ủa gì vậy à, cái gì vậy Trời Trời Em nhỏ Trời Em ơi là em Anh đã bảo là em không được đi theo anh Mà sao em cứ đi theo anh ngoài vậy Ủa tính ra là anh chạy từ kia qua đây Có mấy bước chân mà em đi theo anh đâu Em nhìn cũng được bạn Trời trời ơi bực bội quá tự nhiên không cứu thằng nhóc này làm gì giờ rắc rối quá thôi anh nói em nghe nè cái ngôi làng này em để ý đi không cái nhà này là nhà của anh này không nó còn nhỏ hơn em nữa giờ em mà đạp cái nhà anh là cái hơi bởi nhà luôn á thôi em về nhà em đi đừng đi theo anh ờ ơi nhưng mà bây giờ em tội lắm giờ anh qua mấy cái nhà màu vàng màu xanh gì anh lút đồ anh lấy đồ qua chơi ban đi ở kia có quá trời đất tiệm kìa lấy đi đi thôi không lấy đâu đồ ăn của người ta mà sao ăn anh anh không bao giờ đi ăn trộm đồ của người ta ủa anh trộm là gì ở trên hành tinh của em thấy cái gì ăn được là bỏ vô mồm ấy chứ anh trộm là cái gì ạ thấy cái gì là bỏ vô mồm ăn đó hả cũng may là em không ăn anh đấy nhưng mà thôi Ê, anh cái làng này làm gì có nhiều đồ ăn như thế để cho em ăn không ơi em không biết đâu em giờ em kêu đuôi em kêu đuôi em đuôi lắm em đập đầu em tư chết này anh à, em anh em mình chết luôn tại chỗ mình tính mình tính trời ơi mình tính em mà đập cái đầu xuống cái thôi là nguyên cái làng này nó nổ tung luôn á rồi đợi anh tí cái tung mà đợi tí à ok rồi giờ anh ngồi lấy đồ ăn đâu em đứng trên đống nhà luôn em đập cái nhà luôn nè ê ê lấy đồ ăn anh đồ ăn lấy đồ ăn lấy đồ rồi rồi rồi để tí để tí trời ơi các bạn ơi thằng nhóc này nó quậy quá nó đòi đạp bởi nhà mình các bạn ơi Ê, giờ sao đây thôi đi kiếm đồ ăn cho nó ăn thôi chứ giờ biết sao Ê, giờ, trời đi kiếm đi kiếm đồ ăn đi kiếm đồ ăn Ê, trời ơi trời phiền phức quá trời luôn á mấy bạn ơi mình tiết kiệm tiền bao nhiêu ngày bao nhiêu tháng bao nhiêu năm để mua xe Lamborghini bây giờ thằng nhóc này nó qua nó đòi ăn thế là bây giờ mình phải gom hết tiền mình mua đồ ăn cho nó mấy bạn ơi nhưng mà mua được có mấy món à không biết nó ăn đủ hay không đây ôi nhảy lên nhà cái nhà bên này đẹp quá đập thử chơi bạn đập đập đập đập này ê, ê, ê, bậy bậy bậy cái nhà nhà của anh Siro á em đập cái là ông Siro ông vô ông đập anh luôn á em ok à, anh có đồ ăn cho ờ, em nè mang đồ ăn về cho em chưa em mang cái muỗng của em cho em múc nè ừ, trời ơi Phong ơi cái gì ồn dữ vậy Phong ơi chết rồi bạn ơi sammy mà phát hiện ra mình đem thằng nhóc này về nhà là sammy giết mình chết luôn á ờ, ờ, ờ, em ơi em em em em em em em em em em nhỏ anh nói em nghe nè bây giờ nha em giả bộ em đứng im nha em giả bộ làm làm làm bức tượng đi anh xuống em anh bảo là em em chỉ là bức tượng thôi hiểu không nha dạ. ok đứng im nha đứng im nha ok ok à, xuống anh à gì vậy sam từ đất ơi ông bị khùng à cái gì mà trên kia to dữ vậy À trời cái đó chỉ là một cái bức tượng mà tôi mới vừa xây ra thôi Yên tâm đi, tượng này là bằng vàng á, nhìn nè, thấy không Ê, đứng im, đứng im, đứng im à, Ủa? Hả, gì? Bức tượng mà sao biết hắt xì vậy? À, à, cái này là tượng ờ, à, tượng robot nó biết hắt xì luôn á nghe ghê chưa hả à, à xong nhìn nè là vậy mình để sao sao nghe đông đẹp ông xây lên nóc nhà làm chi đây xây ông không đẹp ông xây trên nóc nhà thôi phải xây trên nóc nhà chứ chứ xây ngoài đây rồi lỡ anh dịch bảo rằng là bọn mình gọi là ừ, chiếm lòng lề đường xong cái bọn mình gọi là quậy quậy phá trong làng sao hiểu không mình phải xây trên nóc nhà mình thì dịch không nói gì hết hiểu không cũng hợp lý ủa sao tôi thấy lúc mà tôi trong nhà sao nó ồn dữ vậy À, à tôi à lúc đó là bên nhà dịch dịch đang hát karaoke á cho nên nó ồn thôi không có gì đâu thôi sam vô nhà đi đừng đừng quan tâm đến cái bức tượng này trời đất ơi nếu mà nói mà nói mà ồn à thêm lần nữa là ông là mà gỡ bức tượng đấy nha tôi tôi mệt lắm đó nha ok ok à. đừng im nha em trời đừng cử động trời trời à, trời may quá mấy bạn ơi xém nữa là bà sammy bà giết mình luôn rồi mấy bạn ơi may quá gì vậy cái gì vậy cái gì vậy đứng anh kêu trai mới sợ mình chết đời là trời nói chuyện gì lâu dữ vậy trời ơi em ơi là em anh kêu em đứng im chứ anh có kêu là em không được thở đâu mà em nín thở tào lao bây giờ em thở cái bụng em nó phình ra phình vô người ta biết làm sao Ôi rồi nè, giờ anh có đồ ăn cho em nè à, Hot dog nè, đây có hot dog nè Hamburger nè, món anh thích nhất nè Rồi à, cái gì ta, cái này là bò né nè Đúng rồi, bò né nè có thêm uh, canh canh canh canh súp này với lại bánh canh cua 500k đó toàn đồ ăn đắt tiền ủa sao ở, ở, ở cái cái trái trái gì mà trái đất gì gì anh vừa kêu người ta ăn kì vậy ờ hành tinh em người ta đâu có ăn mấy cái này đâu ở ờ, hành tinh em ta ăn gì Hả? người ta ăn cá mập luộc nè cá voi chiên nè khủng lắm xào hầm xương xào thở nè trời ơi trời hành tinh gì đâu mà ăn cá mập cá voi rồi khủng long không vậy trời trời ở đây là khủng long ăn bọn anh chứ bọn anh không có ăn khủng long thôi nhưng mà chứ anh biết sao anh nhìn cái muỗng của em rồi anh lại đồ anh anh đặt lên được bao nhiêu trời <laughs> trời cái này là cái muỗng của em á hả em muỗng của em ăn cơm á trời cái muỗng ăn cơm gì đâu mà nó to dữ vậy thôi trời trời cái muỗng này nó múc nguyên cái nhà nó ăn được luôn các bạn ơi thôi bây giờ anh nói em nghe nè em ăn tạm mấy cái đồ ăn này đi một tí nữa anh kiếm cho em đồ ăn ngon hơn được chưa Thôi mấy cái đồ ăn thì ăn cứ bỏ nhất đang ở hơi rồi ăn tạm đi để cho à, đỡ đỡ cơn đói một xíu xíu rồi nhưng mà phải nhiều đồ ăn hơn nữa không em đạp cái nhà em đạp đạp rồi. Đạp, rồi đạp, rồi đạp, rồi đạp, rồi đạp, đạp, đạp, đạp, đạp, đạp, đạp, đạp, đạp, đạp, Ai, trời ơi mấy bạn ơi hey, Mấy bạn ơi thiệt khổ ghê luôn á Hôm nay Phong đang tính đi quay video cho bạn xem Nhưng mà ai về đâu lại gặp cái thằng nhóc con này hey, Mấy bạn ơi mấy bạn có biết cách nào để kiếm được nhiều đồ ăn cho thằng nhóc này ăn không Hoặc là các bạn biết cách nào để đưa thằng nhóc này về hành tinh của nó không Mấy bạn nhớ bình luận lại cho mình biết nha Chứ bây giờ mình nghĩ là chắc khó lắm luôn rồi các bạn ơi hey, Ok cảm ơn các bạn đã xem video này Thì mình nghĩ rằng là video này kết thúc tại đây thôi mà mấy bạn hãy cho mình biết ý kiến của bạn sao về thằng nhóc này làm cách nào để kiếm được thức ăn cho nó ăn và làm cách nào để đưa nó về hành tinh của nó thì bạn nhớ bình luận để mình làm tập tiếp theo nha chứ tập này thì mình nghĩ là mình chỉ có thể đem nó về nhà được thôi chứ không làm được gì đâu mấy ba mọi người nha ở gì chuối đâu em coi trái chuối rồi ôi trời ơi trái chuối trên trên hành tinh em to dữ vậy đó trái chuối này còn bé cái trái chuối bình thường em to lắm mấy cái món này của anh ăn không nỡ à cho em thêm đồ ăn đây rồi ăn tạp trái chuối đó quá rồi ok ok để tí ờ, Mấy bạn ơi mấy bạn nhớ nghĩ cách giúp mình nha Bye bye mọi người Yêu anh em phải nồi tạm biệt ờ, ờ,